Thôi, xin chào mọi người thì bây giờ hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái à, cái món ăn à, nói chung không phải món ăn nói chung là làm một cái món rất là đơn giản thì ở trong cái mùa dịch này thì bây giờ có những nguyên liệu gì thì mình sẽ làm những nguyên liệu đó nha thì đây là cái à, thiên hạt dâm là cái nguyên liệu chính để mình dùng làm trong cái món xa xíu nha thiên hạt dâm thì à, nguyên liệu nó bao gồm là có có hành có tỏi có tiêu nước mắm nước tương dầu hào bột ngọt và đường đường thì ở đây mình xài nước đường và một ít ngon ngũ vị hương nữa nhưng mà mình không có ngũ vị hương nên là mình sẽ xài là bột uh, teriyaki cái bột teriyaki này là của công ty uh, hòa ký các bạn nha rồi bây giờ thì bắt đầu thôi thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ à, xăm miếng thịt này mình dùng cái cây này để xăm nha mình xăm thịt này là cái mục đích là để chút nữa là mình ướp thì thịt nó sẽ thấm hơn thì ở nhà nếu như các bạn mà không có cái coi này thì các bạn có thể dùng các cái cây xiên cũng được mình à, cầm một nắm cây xiên lại mình có thể xiên lại được mình xâm càng nhiều thì chút nữa mình ướp với dao thì mình nó sẽ thấm đều hơn cái này sau khi ướp rồi á ướp à, thì mình sẽ ướp trong khoảng à, tầm là một tiếng thôi nhé ở nhà làm ăn thì mình ướp như thế là ok rồi mình cứ ờ, để ở ngoài tầm 10 ờ, phút đây rồi mình đưa vào tủ mát mình cắt bây giờ thì mình ờ, sẽ thay nó ra một chút để lúc mình làm cho nó dễ dễ thấm hơn cái này cục này hơi cũng hơi to đây mấy cái mỡ này mình ờ, cần thì cần thiết thì cắt bỏ mà không cần thiết thì cũng không được không sao hết nha ok cái này mình cắt ra như là đây ok rồi giờ mình à, tạm để qua bên một bên nha mình sẽ làm cái cái đồ ướp mình sẽ bỏ vào đây một ít bột ngọt á để cho lúc mình giả nó không bị dang ra nhé ok thì bây giờ là mình sẽ vắt nước nó ra nhà mà các bạn có cái đồ vắt à, vắt nước thì vắt cũng được mà không có cái đồ vắt nước thì mình vắt tay cũng được mình thì cha có ghi cái đồ vắt nước tay luôn rồi cái xác nó mình để đây nha ok thì bây giờ mình sẽ pha cái cái hỗn hợp để mình chúng mình ướp nha ở đây mình có đây là dầu hào nha đây thì có những tầm 40 40 45 ml dầu hào các bạn lấy cái cái vá muỗng canh của mình cái này này cái muỗng này này rồi ok đó là cái cái vá lớn để muỗng canh nha dạ. còn cái cái ca cái ca này là nó ờ, tầm 50 ờ, nha mình sẽ cho nước tương rồi 30 nước tương nước mắm thì ở nhà thì các bạn cứ xài cái nước mắm này cũng được nha hai mươi thôi 20 nha đây là cái này là nước đường nước đường nha nó tên là gì oligo syrup cái này của Hàn Quốc nha chỉ cho vào này là 70 mươi ngọt vâng bạn cho mình bao nhiêu này bột ngọt không nha rồi bột berry Đây, mình sẽ cho trên tầm này tầm này thì chừng à, hai muỗng cà phê để cho ok thì đặt cái mạng pha này với cái bột này với một ít nước trước nha đây mình sẽ pha pha với nước ấm trước nha cái này mình xài ngũ vị hương cũng được nhưng mà do là mình à, mình nhà hiện tại đang không có ngũ vị hương nên mình sẽ xài bột này cái bột này nướng cũng ờ, cũng rất ok bột này cũng là dùng để làm xa xíu này. cũng rất ổn đó rồi bây giờ mình khuấy đều lên nha thì đây là cái công thức để mình làm ở nhà thôi nha ở nhà để mình ăn ở nhà nó cũng rất là tiện lợi tại vì những cái gia vị mình sử dụng thì nó cũng nó rất là thông thường ở trong nhà mà rồi đó. rồi ok bây giờ mình chỉ lấy một ít à, một cái bông hồi với một cái đây hồi với quế là à, mình mình, đã rang rồi nha đây. bao nhiêu này quế nhé và hồi ho hồi ho hồi thì mình lấy cái dân tầm là một hai ba ba cánh đi cái này là mình làm theo ngõ thôi nha nó không theo một cái cái, cái công thức ờ, nào hết nha nó như hộp thì à, hình <laughs> xui đó, mình cho vào trong này giả ra cũng được nhưng mà mình này chút nữa mình mình chỉ ôm á mình chỉ nấu theo ờ, ôm theo cái kiểu là thịt mà mình ờ, mình, mình, mình kẹt cái kiểu mình, của miền tây á nên là mình không có cần phải phải đập ra vậy mình nấu chút là nó tự ra nước thôi đó, ok gấp thịt luôn cho thịt vào để đây ok thì làm xa xíu thì theo mình thì cái nạc dăm là đã ok rồi cái thịt đặc em là làm ra diếp là ồ là ngon đấy rồi, cho hot cái cái cái này vào nhé lúc đó mình sử dụng mà tầm mà nứa nứa lít nứa lít nước, à, nước dừa để mà mình à, mình à, kho cái này kia cái này luôn đó. các bạn cho hết vào nhé mình đũa đáo lên cái này mình à, sẽ để ở ngoài là 10 phút và rồi sau đó mình sẽ đưa vào tủ lạnh tầm 50 à, phút nữa đi coi như tổng thời gian là một tiếng này đó thì à, mình, mình lói ra rồi mình làm mình làm thì cái này ở nhà mà mình làm như thế này thì nó rất là đơn giản tại mình chuẩn bị trước thì cái này mình làm thì để <clears throat> ăn hủ tiếu để sáng mình nấu hủ tiếu cho, nhà tại mùa dịch này là không có ăn sáng ăn xế gì hoài được đâu chỉ là ở nhà nấu ăn ok hơn rồi ok đó mình sẽ để nó mình ướp rồi lấy cái này mình sẽ để ở ngoài tầm 10 phút sau đó mình sẽ đưa vào trong tủ mát lại để lại bị làm nhé mình đưa máy lại cái này hồi nãy trong tủ lạnh là mình có trở qua rồi mình ướp á lâu lo mình trở qua trở lại một chút đó ok bây giờ là mình sẽ à, trở qua đây đó là cái à, cái cái à, cái hai đầu nãy mà mình để lại này bây giờ thì mình sẽ sao đó 我以前没看见他们。 bây giờ thì mình đã đun được à, tầm à, một, tiếng rồi bây giờ mình dỡ nước ra để cho nó cạn bớt xuống này mình có tăng lửa nó là à, một ngàn nhé nãy là 600 bây giờ mình đến một ngàn cho nó nhanh cạn cái nước này bây giờ ta sẽ gấp gấp thứ này nha để gấp một cục ra nó đang cạn nước này cạn nước là nó cái nó, nó sẽ lên màu nha các bạn cái đèn luôn có đèn hết cho các bạn thấy cái này là nó nằm ở dưới đáy nồi này nó, nó hơi bị à, bị bị xích cái, cái đáy nồi hồi nãy cái này mình gọt lại ăn sao thịt nó mềm luôn cho kim ảnh mọi người chúc hay sáng nay tháng mai đưa nhà tháng con mong đưa thịt heo cho mình nước này chan bánh mì ăn ngon này ok giờ mình cũng dọn dẹp rồi mình đi ngủ để sáng mai rồi đó cảm ơn tất cả các bạn à, đã xem nhé